Ôi giời ơi Nóng quá Chưa chết vì dịch Thì đã chết vì ngạt thở rồi Hát xì hơi một cái Là vợ nó cho ra ngoài đường ngủ luôn Không biết bao giờ Mới dập tắt được cái nạn dịch này nhỉ Chúng ta vẫn nói là mọi việc nó phải có âm phù dương trợ Cách thức để chuyển hóa một cái nạn dịch như thế này Nghe không? Nó phải có mấy cái Sao sát con ơi Cam chú lè chú lết đây Cam nào Cam đây ai mua thì em bán Không mua thì thôi Cam đây cam đây Ôi trời ơi Ôi giời ơi cô Ôi giời, Covid buồn cô viết cô đơn trong ba cô ấy Oceana cùng giơ tay xoa xoa xoa đều đừng cho tay lên mắt mũi miệng và hạn chế đi ra nơi đông người để lùi virus corona corona luôn nâng cao sức khỏe và vệ sinh không gian xung quanh mình cùng nâng cao ý thức của xã hội đẩy lùi virus corona corona ôi rồi ôi nóng quá Chết mất rồi Không thở được rồi Kiếp Ngọc như thế kia để chống dịch thì Chưa chết vì dịch Thì đã chết vì ngạt thở rồi ờ Nóng quá Khát quá ừ, Nước xem nào Ôi mà cô ôi ôi ôi rồi ôi ôi đây ôi rồi phải như thế này nó mới uống được nước ôi ôi ôi trời ơi nóng quá ôi ôi ôi trời ơi Đàn ông đàn an Sức dài vai rộng như thế kia Mà lại đi bán hoa à? Thế vợ con đâu <laughs> Tôi ấy, làm gì đã có vợ con đâu mà biết Tôi ấy, còn đang sợ ế đây này Đối với tôi ấy, Tình yêu Như bát Cơm thiêu Không ăn thì đói Mà ăn vào thì Đau <laughs> Thế ông thì sao? đi bán cam như thế này chắc vợ chồng hạnh phúc lắm nhỉ <laughs> tôi ờ, vợ chồng tôi sống với nhau ờ, rất là hạnh phúc nhưng đấy là lúc chúng tôi chưa lấy nhau rồi ông chồng thế này chắc sợ vợ lắm đúng không ôi trời ơi ừ thì trước thì cũng sợ con vợ nhưng mà kể từ ngày có con cô vi thì sợ con cô vi hơn ở ừ, đấy Ôi. Nói đến Covid Lại não hết cả ruột cả mề Ngày xưa ấy Thì có cô Long và Dương Quá Còn ngày nay Thì có cô Vi và Dương Tính Thôi thì Cứ độc thân vui tính như tôi lại tốt đấy ông ạ Ông Ông nói làm cái như là Cái con Covid nó biết phân biệt tình trạng hôn nhân không bằng ấy Chứ còn sao nữa Ôi giời ơi Mà Không biết bao giờ Mới dập tắt được cái nạn dịch này nhỉ Tôi là tôi chán cái cảnh mà suốt ngày phải đeo khẩu trang cả ngày lắm rồi đấy Mà nhá Chưa kể Hát xì hơi một cái Là vợ nó cho ra ngoài đường ngủ luôn À tôi bảo này Hôm à. nọ ấy, tôi đọc báo Trên thế giới bây giờ có hơn 100 triệu ca nhiễm Covid Và hơn 2 triệu người chết rồi đấy Thế cơ à? Mà cũng may Việt Nam mình còn đồng lòng chống dịch nên đỡ đấy. Ừ. Chứ tôi thấy một vài nước châu Âu, đa phần người dân không đeo khẩu trang, lại còn không dùng các biện pháp phòng chống dịch, nên trên nhiều người lắm ông ạ. Chủ quan quá toàn rồi. Tự nhiên bỗng thấy buồn thiêu, nhiều người đã chết, sao còn Covid? Ừ, nói đến Covid, tự nhiên thấy khát quá. Thôi, ông trông hoa hộ tôi tôi chạy ra kia một chai nước nhá ờ thôi ông đi đi ôi trời ơi ôi, ôi ai gọi alo alo con chào bố ạ à. không dám chào anh mà đang dịch covid cô veo đấy nhá đừng có mà mở miệng ra mà chào mà hỏi nghe chưa mà à, đừng có nói chuyện với ai biết chưa dạ con biết rồi mà bố Biết rồi sao mà vẫn còn nói Ơ, à, con có nói gì đâu Ở ờ, đấy, đấy, đấy, đấy Mày vừa nói xong đấy nhá Ơ, à, bố hay thật đấy Bố hỏi thì con phải trả lời chứ Bố nói là mày chỉ biết vâng thôi biết chưa Thế dạo này sức khỏe nè Học tập ra làm sao rồi Alo Alo Vẫn bắt máy mà không nói cái gì Alo, ơ cái thằng này cái thằng mất dạy này bố mày đang nói chuyện với mày mà mày lại không không không thèm nói gì cái thằng bất hiếu này để mày ra nuôi mày lớn rồi mày mày mày, mày bây giờ mày coi thường bố mày thế à nói thì bố cũng bảo nói mà không nói thì bố chửi bất hiếu không biết sống làm sao nữa ô ô thế là trả treo à thế là cãi à bố nói cho mày biết nha bố là bố là rất là khó tính đấy nhưng mà thôi kệ mày đấy mày muốn làm gì làm thế nhá Cô đi theo tôi ra cái. đây tôi bán hoa cho Em chào Ô. anh ạ Ôi trời À chào. hôm đấy tôi ra mua nước Thế gặp cô này đang muốn mua hoa Nên tôi dẫn cô đấy vào đây luôn đấy À thế à Thế em mua hoa đi Rồi ờ, tí nữa ghé qua anh mua ít quả cho nó có hoa có quả nhá Dạ vâng ạ Thế em mua hoa về làm gì đấy Dạ thưa anh em mua hoa về để cúng Phật ạ À thế à Ô, thế hóa ra cô là Phật tử à Vâng Bảo sao nhìn bộ quần áo này quen thế Ờ Hóa ra là quần áo Phật tử Giờ tôi mới biết đấy Vâng <laughs> Thế em ơi Em cho anh hỏi một chút nhá Anh ấy Thì anh không theo đạo Phật Nhưng anh thấy người ta bảo là Đức Phật giỏi lắm Mà Đức Phật còn cứu khổ cho mọi người nữa Thế thế trong cái đợt dịch bệnh lần này trong nhà Phật nhà em Đức Phật có hướng dẫn làm thế nào để uh, giải trừ cái cái cái thảm họa mà nạn dịch này không nhỉ? Dạ vâng, đúng rồi đấy anh ạ. Đức Phật là bậc cứu khổ cho nhân gian. Mọi loài đau khổ Đức Phật đều có phương pháp hướng dẫn cho mọi người hết khổ. Còn về việc Đức Phật có dạy làm thế nào để hóa giải nạn dịch thì trong Kinh Tam Bảo Đức Phật có dạy đấy ạ. Kính thưa đại chúng, qua cái tình huống vừa rồi thì Sư Phụ à, à, nhận định thế này. À, bài Kinh Tam Bảo, cái nhân duyên của bài kinh này từ việc Đức Phật và Tăng chúng hóa giải cái nạn cái, cái nạn của thành phố Vesali. À, tại đây thì xảy ra ba cái cái cái nạn. Thứ nhất là hạn hán, thứ hai là đói và chết thứ ba là dịch bệnh lan tràn đấy ba cái nạn này đó xảy ra thì do các vị vua quan tướng lĩnh đây họ khởi được tín tâm với Phật cho nên họ đã thành Đức Phật và tăng chúng về thành phố Vajali để cứu giúp. Thì khi Đức Phật đến thì đã hóa giải được cái, cái nạn này, cả ba cái thảm nạn này và về hạn án, về đói, về dịch bệnh, chết, chết người. đó. Thì ở đây Ờ, chúng ta thấy cái việc mà bệnh tật rồi hạn hán và đói khát đều là nghiệp quả của chúng ta gây ra, của con người gây ra. Đó. Và trong kinh Đức Phật đã khẳng định rất rõ cái điều này. Và trong đó lại có cả ác pháp do các vị vua quan tướng lĩnh đấy, ờ, lãnh đạo mà gây ra khiến cho cái cái cái ác ác quỷ nó đến và các vị thiện thần người ta bỏ đi và ác quỷ dạ xoa đến hành khổ cho, cho con người đó thì chúng ta thấy thế thì ở đây đức phật đến và ờ, khi mà dân chúng đây và các vị vua quan tương lĩnh họ khởi tín tâm với tam bảo với phật thì khi phật đến thì khiến cho các vị chư thiên thiện thần người ta trở lại và do đó các ác giả dạ xoa ác quỷ phải rời đi thì chúng ta biết mà từ đó mà giúp cho được những cái này nó hóa giải chư thiên thì giúp cho trời có mưa không? thế rồi vua bình sa thì giúp cho lương thực rồi thầy thuốc jivaka thì giúp cho thuốc men thế và các vị thiện thần nữa họ đến họ trợ duyên cho khiến cho dịch bệnh nó được tiêu trừ ở đây chúng ta biết nếu mà chúng ta chỉ à, lo những cái việc mà thuốc men không thôi mà không có cái sự hộ trì của chư thiên thiện thần thì rất khó. Cũng giống như một người ấy, bị à, à, vết thương mà thầy thuốc thì băng bó, còn người khác thì lại cứ bới cái vết thương đó ra thì không bao giờ cái vết thương đó lành được. Chúng ác quỷ cũng như vậy. Nếu chúng ta có chữa bệnh mà ác quỷ còn bên cạnh họ vẫn hành bệnh hoặc họ làm cho bệnh biến chứng đi, cũng giống như là Covid bây giờ đấy nó biến thể đi, thưa đại chúng nhé. Cái chuyện đó là do có thể là từ cái thế giới giả dạ ác quỷ họ làm đấy cho nên phải có làm sao được chư thiên thiện thần họ đến cho nên khi như đức phật dạy cho tăng chúng tụng bài kinh tam bảo này thì khiến cho chư thiên thiện thần người ta đến mình thỉnh mời họ đến và do đó ác quỷ ác dọa xoa họ rời đi và cho nên cái việc chữa bệnh nó mới tốt được đó chúng ta vẫn nói là mọi việc nó phải có âm phù dương trợ và còn nói như dân gian của chúng ta gọi là phải có trời che đất trở những việc lớn, những cái hạn hán lớn, những cái dịch bệnh lớn như này phải có có trời che đất chở Thế cho nên trong cái bài kinh này, bài kinh Tam Bảo này là nhân duyên mà Đức Phật à, dạy cho chúng ta cái cách để tu tập, cách thức để mà chuyển hóa một cái nạn dịch như thế này. Nghe không? Nó phải có mấy cái. Và thứ nhất là về vật chất chúng ta phải phải có, phải các cái phương tiện, kể cả thuốc men, Thứ nữa, chúng ta phải có được cái sự hộ trì của chư thiên thiện thần. Wow. Thứ nữa, chúng ta phải tăng trưởng các cái nghiệp lành, các cái phúc báu thì chúng ta mới tốt được, không bị những cái ác nghiệp cũ nó chi phối. Đó. Với dịch bệnh hiện tại thì thứ nhất ý, là chúng ta phải tuân thủ về các cái biện pháp phòng trừ phòng đã của y tế là phải làm. Vì Sư Phụ vẫn nói là cái này là duyên mà nếu chúng ta không có nghiệp nhưng chúng ta tạo duyên chúng ta vẫn có thể bị. Chúng ta cứ mắc vào cái duyên thì chúng ta vẫn bị. nhé Thứ hai nữa là chúng ta phải tu tập để chuyển nghiệp làm các việc thiện như là bố thí, cúng dường, phóng sinh. Thứ nữa là chúng ta phát nguyện tôn kính Tam Bảo bằng việc tụng trì bài Kinh Tam Bảo, Kinh Barita này để chúng ta được phước báu và được chư thiên thiện thần họ đến họ hộ trì chúng ta và những ác quỷ giả dạ xoa họ đi. À, đó thì đấy là những cái rồi chúng ta à, thực hành các cái phương pháp về ăn uống à, điều độ để giữ gìn sức khỏe tăng cái sức đề kháng đó những cái đó thì nó mới trợ duyên chúng ta để chúng ta giải trừ được cái dịch bệnh theo đúng tinh thần vận dụng bài kinh Tam Bảo này vào trong thực tại bây giờ.